Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu quần bỉm cho bé với họa tiết có phối chân váy ở phía ngoài như thế này. Ở phần thắt lưng thì mình có làm các cái họa tiết mũi kép đơn nằm ngang và có các cái khoảng trống nè. Phía trước có trang trí một họa tiết ngôi sao nhỏ. Và ở phía sau có làm cài nút để điều chỉnh cho vừa với phần eo của bé. Và ở phần chân váy phía ngoài thì mình có viền lại các cái họa tiết sò ha. Đây,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 sau đó móc vào chân móc thứ bảy một mũi kép đơn từ đây móc lên một mũi móc xích ở 6 mũi móc xích còn lại ta sẽ bỏ qua chân móc thứ sáu và móc vào chân thứ năm một mũi kép đơn thì như vậy là cái mũi móc xích mà ta vừa bỏ qua nó sẽ tương ứng với mũi móc xích mà ta móc ở phía trên ha tiếp tục lên một mũi móc xích và tương tự bỏ qua chân móc kế bên móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích và ở chân móc cuối cùng cũng móc cho mình bỏ qua chân kế bên và móc vào chân cuối cùng này một mũi kép đơn như vậy là ở đây mình tạo ra được bốn khoảng trống tính luôn cả cái khoảng trống của ba mũi móc xích và mũi kép đơn ha từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích 1 2 3 quay ngược đầu móc lại thì ở hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống mà ta gặp đầu tiên ở đây nè móc vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống kế bên và móc vào đây một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích di chuyển kim đến khoảng trống kế tiếp và móc vào đây một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào khoảng trống cuối cùng là khoảng trống của ba mũi móc xích và mũi kép đơn này móc vào đây một mũi kép đơn từ đây móc lên ba mũi móc xích quay ngược đầu móc lại thì hàng móc thứ hai ta vừa hoàn tất và cũng tạo ra được bốn khoảng trống nè hàng móc thứ ba cũng tương tự khi ta gặp cái khoảng trống đầu tiên móc vào đây một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích tương tự khoảng trống kế bên móc một mũi kép đơn móc lên một xích và móc vào khoảng trống cuối cùng một mũi kép đơn thì như vậy là mình vừa lên được ba hàng móc đều nhau nè và mỗi hàng móc đều có bốn khoảng trống ha tiếp tục móc lên ba mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì các cái hàng móc kế tiếp các bạn sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc mà ta vừa móc ở đây nè mỗi hàng móc ta đều tạo ra bốn khoảng trống và các cái chân móc ta đều móc vào các cái khoảng trống ở phía dưới ha móc tương tự cho mình cho đến khi cái chiều dài của cái sợi dây này nè vừa ôm được với cái phần eo của bé thì các bạn ngưng cũng móc vào cái khoảng trống đầu tiên một mũi kép đơn lên một xích móc vào khoảng trống kế bên một mũi kép đơn lên một mũi móc xích móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi kép đơn tiếp tục lên một xích và móc vào khoảng trống cuối cùng một mũi kép đơn từ đây lên 3 mũi móc xích quay ngược đầu móc lại và làm tương tự cho các hàng móc còn lại sau khi đã lên được nhiều hàng móc đều nhau lúc này gặp đôi cái sợi dây lại thì ta được một cái vòng tròn vừa với vòng eo của bé từ cái hàng móc cuối cùng này mình sẽ tạo ra hai hàng móc để mình có thể may được hạt nút vào móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại móc cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên hai mũi móc đơn khoảng trống thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn khoảng trống thứ ba móc hai mũi móc đơn và ở khoảng trống thứ tư á, khác với các cái khoảng trống mà ta vừa móc thì ở cái khoảng trống thứ tư các bạn chỉ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn thôi ha thì như vậy là mình vừa viền được 7 mũi móc đơn bằng với số mũi móc của cái sợi dây ban đầu mà mình tạo nè tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ hai mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì ở hàng móc này ta sẽ có 7 mũi móc đơn cho 7 chân móc ha móc tương tự cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng thì ta được một cái bề dày như thế này để ta có thể may hạt nút vào cài điều chỉnh cho phần thắt lưng nha. Và ở đầu dây còn lại các cái khoảng trống này ta sẽ dùng để cài nút nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối hai đầu lại với nhau ở đầu móc còn lại các bạn sẽ bỏ qua cho mình một hàng móc và ta bắt đầu móc ở cái chân móc của cái hàng móc phía dưới ha nằm chính giữa của hai cái hàng móc nè móc vào đây một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích lúc này các bạn sẽ tiến hành quay ngược đầu móc lại thì ở hai đầu móc này ta sẽ đặt cái hàng móc mà có các cái khoảng trống nè các cái khoảng trống cài nút nó nằm ở bên trên đây nằm ở bên trên và cái hàng nút mà ta vừa tạo ở đây nó nằm ở bên dưới ha ta sẽ gặp đôi lại như thế này sau đó các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống của cái hàng móc phía trên nè cái khoảng trống đầu tiên mà ta gặp đồng thời đâm kim vào chân móc của mũi đơn ở cái hàng móc phía dưới ta sẽ đâm kim vào hai chân móc ha khoảng trống và chân móc sau đó móc vào một mũi móc đơn lúc này khoảng trống mà cài nút ta nằm ở phía trên nè tiếp tục cũng đâm kim vào cái khoảng trống mà ta vừa móc ở cái hàng móc phía trên đâm kim vào cái khoảng trống này đồng thời đâm kim vào khoảng trống mà ta gặp đầu tiên ở hàng phía dưới á các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai khoảng trống sau đó móc một mũi móc đơn Như vậy là ở khoảng trống đầu tiên của hàng móc phía ngoài, ta đã đâm kim được hai lần và móc vào hai mũi móc đơn ha, cho cái khoảng trống đầu tiên này. Tiếp tục ở cái khoảng trống thứ nhất của cái hàng móc phía dưới á, ta đã đâm kim và móc một mũi đơn cùng với cái khoảng trống thứ nhất ở cái hàng móc phía ngoài rồi ha. Thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào khoảng trống này và móc thêm một mũi móc đơn nữa. Di chuyển kim đến cái khoảng trống kế bên này và móc vào đây 3 mũi móc đơn. 1 2 và 3 thì ở cái khoảng trống đầu tiên của hàng móc phía dưới ta có hai mũi móc đơn nè hai mũi móc đơn thì khoảng trống kế tiếp móc 3 mũi móc đơn ha khi được 3 mũi móc đơn vào khoảng trống này thì móc vào hai mũi móc đơn vào khoảng trống kế bên được hai mũi móc đơn vào khoảng trống kế bên thì khoảng trống kế tiếp móc 3 mũi móc đơn như vậy là ở đây ta vừa viền được các cái mũi móc đơn cho khoảng trống và viền xen kẽ hai mũi móc đơn thì xen kẽ ba mũi móc đơn cho các cái khoảng trống ha các bạn sẽ viền tương tự cho mình các cái khoảng trống còn lại viền tương tự cho đến khoảng trống cuối cùng khoảng trống bên này được 3 mũi móc đơn thì khoảng trống kế tiếp hai mũi móc đơn tiếp tục khoảng trống bên cạnh là 3 mũi móc đơn được 3 mũi móc đơn cho khoảng trống này thì khoảng trống kế tiếp móc 2 mũi móc đơn sau đó di chuyển kim đến khoảng trống kế bên móc 3 mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã viền được đến cuối hàng các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi đơn đầu tiên mà ta viền nè móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là phần thắt lưng của mình vừa hoàn tất và ta đã tạo được cái khoảng trống để cài nút ở đây nè đây ở cái khoảng trống phía sau này ta sẽ tiến hành may nút ở đây nè và cài lại ở các cái khoảng trống phía hàng phía trên ha Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái quần bỉm ở phía trong cũng như là cái phần chân váy phía ngoài. Ta sẽ chọn điểm cài nút này là mặt sau ha. Và từ đây các bạn sẽ canh chỉnh cho mình hai điểm ở phía ngoài nè, chọn cho mình hai điểm ở phía ngoài để mình bắt đầu móc từ cái phần mông ra phía trước. Thì để canh chỉnh cũng rất là đơn giản, các bạn sẽ chập đôi chính giữa lại cho mình ha. Sau đó ta sẽ đếm ngược ra ở hai bên nè. Ta sẽ đếm ngược đều ra ở hai bên nha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 toàn bộ cái phần quần bỉm này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân ở phía trong như thế này đây thì tương tự cho cái chân đầu tiên ta tháo kim đánh dấu ra và cũng đâm kim vào cái chân ở phía trong nha sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích bỏ qua cái chân móc ta vừa móc nè và móc cho mình vào cái chân kế bên cũng móc vào chân phía trong nha móc vào đây một mũi kép đơn sau đó chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn và cũng móc vào chân móc ở phía trong nha khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc luôn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn và cũng móc vào chân ở phía trong nè làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc ta đánh dấu còn lại ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng móc vào cái chân ở phía trong sau khi móc đến cuối hàng các cái mũi kép đơn ở cái chân móc ta đánh dấu cuối cùng và cái chân móc kế bên này các bạn sẽ không móc vào ha ta tháo kim đánh dấu sau đó chụm lại hai chân móc này thành một chân nè ta sẽ chụm lại thành một chân thì tương tự như ở cái chân móc đầu tiên nè thông thường thì ta sẽ móc vào cái chân móc ta vừa móc luôn nhưng ở đây mình đã bỏ qua chân móc này và móc vào chân kế bên thì ở hai chân móc cuối cùng các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân ha lấy len và đâm kim vào chân kế bên nè cũng đâm kim vào chân phía trong nha kéo lên qua hai chân móc trên kim lấy lên và đâm kim vào chân cuối cùng kéo lên kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim như vậy là ở đây ta giảm được hai mũi ở đầu và cuối hàng móc nè tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ hai cũng tương tự giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc tức là chân móc đầu tiên ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên này và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho đến cuối hàng và hai chân móc cuối cùng này ta cũng chụm lại thành một chân nha tương tự hai chân móc cuối cùng này cũng chụm lại thành một chân nè ta cũng lấy lên và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình hai hàng móc tương tự như hai hàng móc mà ta vừa móc mỗi hàng móc mình sẽ giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nha móc thêm cho mình hai hàng móc nữa giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nè và cái phần này cũng tương tự như những mẫu quần bikini mà mình hướng dẫn trước ha. Chân đầu tiên ta sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự, hai chân móc cuối cùng chụm lại thành một chân ha. Sau đó móc thêm cho mình một hàng móc nữa. Tức là ta sẽ có bốn hàng móc ở đây. thì ở đây sau khi mình đã lên được 4 hàng móc mỗi hàng móc ta giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc thì các cái hàng móc kế tiếp tương tự như những mẫu quần bikini khác mình cũng giảm hai mũi ở đầu và hai mũi ở cuối hàng móc móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại để giảm được hai mũi đầu tiên ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn thì hai chân móc đầu tiên này ta giảm thành được một chân ở phía trên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 móc tương tự cho mình và chừa ra bốn chân móc cuối cùng nha chừa ra bốn chân móc cuối cùng và móc đến chân móc thứ năm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 hai mũi ở đầu và hai mũi ở cuối nè tiếp tục lên hai mũi móc xích từ đây móc lên thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc thứ năm mà ta vừa móc mỗi hàng móc ta sẽ giảm hai mũi ở đầu và hai mũi ở cuối hàng móc và ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái hàng móc cuối cùng nó có đủ độ rộng để che được cái phần đũng quần của bé ha đây cũng giảm cho mình hai mũi ở đầu và hai mũi ở cuối hàng móc quay ngược đầu móc lại chân đầu tiên bỏ qua và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân các chân nằm chính giữa mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chừa ra bốn mũi móc cuối cùng và chụm lại hai chân liên tiếp thành một chân sau đó làm tương tự cho đến khi có cái độ rộng của cái phần đũng quần ha thì ở đây sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc và giảm hai mũi ở đầu và cuối nè lúc này cái hàng móc cuối cùng nó sẽ có đủ độ rộng để che được cái phần đũng của bé tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì ở cái hàng móc này nè ta sẽ tiến hành không tăng mũi ha móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn tương tự cho các chân móc kế tiếp nè mỗi chân móc ta cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tức là ở đây ta sẽ không tăng mũi cũng không giảm mũi cho cái hàng móc này móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi đã móc được đến cuối hàng thì ta được một hàng móc có độ rộng để che được phần đũng. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì từ đây các bạn sẽ móc lên thêm cho mình khoảng 4 đến 5 hàng móc nữa để cho cái phần đũng này nó có cái độ dài mình che được từ trước ra sau phần đũng của bé nè mỗi hàng móc ta đều có cái số mũi móc bằng nhau ha móc thêm cho mình tầm 4 đến 5 hàng móc tương tự mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng và làm thêm cho nhiều hàng móc nữa ở đây phần đũng mình đã lên thêm được 5 hàng móc như thế này thì lúc này cái phần đũng này nó đã có đủ cái chiều dài để mình có thể che được cái phần trước của bé rồi nè đây khi gặp đôi lại thì nó đủ để che được phần trước của bé bây giờ mình sẽ tiến hành thêm mũi để được che được cái phần phía trước nè thì cái cách thêm mũi cũng tương tự móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ta sẽ thêm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nha chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc được đến chân móc cuối cùng thì ở chân móc cuối cùng cũng thêm cho mình hai mũi kép đơn vào đây một hai như vậy là hàng móc này ta tăng được hai mũi móc một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại từ đây các bạn sẽ làm thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc nè tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc lên thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi ta đạt được cái độ cao từ cái hàng móc ở cái phần à, mà ta làm thắt lưng á cho đến cái hàng móc cuối cùng này nè nó vừa bằng một gang tay hoặc là thấp hơn một gang tay cũng được nha tùy vào cái size mà các bạn móc và ở mỗi hàng móc cũng tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nha chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn các chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn và chân cuối cùng là hai mũi kép đơn sau đó làm tương tự thêm nhiều hàng móc nữa thì sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc như thế này rồi lúc này cái chiều cao của phần đũng mình đã bằng được một gang tay nè từ cái điểm cuối cùng này các bạn móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len và ta sẽ cắt một đoạn len dài nha để mình có thể dùng cái đoạn len này khâu vào trong cái phần thắt lưng đếm cho mình cái hàng móc màu trắng này có bao nhiêu mũi móc rồi từ đây tương tự đếm cho mình tiếp tục ở cái hàng móc phần thân này nè đếm cho mình bao nhiêu mũi móc bằng với số mũi móc của phần thân màu trắng thì số mũi còn lại này chia đôi ta sẽ được cái khoảng cách giữa hai bên nè ở đây mình chừa ra được 8 mũi móc ở hai bên ha thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân cuối cùng của phần màu trắng đồng thời đếm ngược ra 8 mũi móc và đâm kim vào chân móc thứ 9 ta sẽ đâm kim vào chân móc ở phía trong nha thì lúc này cái khoảng trống 8 mũi bên này nó sẽ bằng với khoảng trống 8 mũi bên này nè đâm kim song song vào hai chân móc sau đó kéo lên ở cái hàng móc màu tím thì ta cũng đâm kim cho mình vào chân ở phía trong nha và lưu ý chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng các bạn sẽ đâm kim cho mình hai lần cho cái mũi móc của mình được chắc chắn hơn tiếp tục di chuyển kim đến chân móc kế tiếp của hàng màu trắng đồng thời đâm kim vào chân bên trong kế tiếp của hàng màu tím song song như thế này và kéo lên tiếp tục đâm kim chân kế bên của hàng màu trắng và đâm kim vào chân phía trong kế tiếp của hàng màu tím song song và kéo lên từ đây ta khâu tương tự cho đến cái chân móc cuối cùng ở đây ha và chân cuối cùng cũng lưu ý đâm kim hai lần cho mình thì cái khoảng trống lúc này ở hai bên nó sẽ bằng nhau nè các bạn cứ đâm kim song song tương tự cho mình ha chân kế bên và chân kế tiếp của hàng màu tím và màu trắng song song như thế này và kéo lên và lưu ý ở hàng màu tím các bạn cũng đâm kim vào chân ở phía trong thôi nha khâu tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã khâu được đến cuối hàng thì lúc này hai bên phần thân hông của mình nó đã có số mũi móc bằng nhau ở hai cái phần viền ống chân này các bạn sẽ tiến hành viền lại cho mình và ta sẽ tiến hành viền giảm mũi ở cái phần phía mông cho cái phần mông của mình nó có cái độ bao ôm vào chân của bé nha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 thì ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích móc vào cái chân móc kế bên á cái chân móc phía ngoài kế bên này nè móc vào đây hai mũi kép đơn khi được hai mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân kế bên móc một mũi kép đơn chân kế tiếp ta sẽ móc hai mũi kép đơn khi móc cái sợi len thừa này cũng giấu vào trong mũi móc nha để ta cắt len không phải giấu len nhiều các bạn sẽ làm xen kẽ như vậy cho mình nè hai mũi kép đơn cùng chân sau đó xen kẽ làm một mũi kép đơn ở chân móc thì khi được hai mũi kép đơn rồi chân kế tiếp sẽ móc một mũi kép đơn chân bên cạnh móc hai mũi kép đơn lúc này cái hàng móc của mình nó đã tăng thêm được số mũi móc như thế này các bạn sẽ móc xen kẽ như vậy cho mình cho đến cuối hàng hoặc là nếu muốn cái phần chân váy này nó được xòe rộng hơn thì các bạn sẽ thêm nhiều mũi móc hơn cho mình nha ở đây mình chỉ móc xen kẽ cho cái phần chân váy này nó có cái độ rộng vừa phải chân kế bên móc một mũi kép đơn thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp hai mũi kép đơn và làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng sau khi móc được xen kẽ cho đến chân móc cuối cùng, tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì lúc này cái chân váy ở phía ngoài của mình nó đã có cái độ rộng ra nè và uốn lượng gợn sóng như thế này. Thì ở hàng móc kế tiếp ta sẽ không tăng mũi nha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn nè chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng và từ đây sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc nè móc cho đến khi cái chiều cao của phần chân váy này nó đạt được cái độ sâu nhất định để che được cái phần đũng của bé đây cái chiều cao của cái phần chân váy phía ngoài được 2 phần 3 của phần biển phía trong hoặc là hơn cũng được nha tùy vào sở thích của các bạn muốn dài hay ngắn cũng thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc và ta không tăng mũi nha móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc tương tự Sau khi đã đạt được cái độ dài của phần chân váy phía ngoài thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại bằng họa tiết sò. Móc lên một mũi móc xích sau đó cũng móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi móc đơn từ đây lên hai mũi móc xích tiếp tục móc vào chân móc mà ta vừa móc mũi đơn móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân khi đã được hai mũi kép đơn và một mũi móc đơn vào cùng một chân móc thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc ở phần thân nè và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn ta được một họa tiết sò viền đầu tiên từ đây lên hai mũi móc xích sau đó cũng móc vào chân móc ta vừa móc mũi móc đơn á móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc kế tiếp của cái phần chân váy một mũi móc đơn ta được họa tiết sò thứ hai tiếp tục lên hai mũi móc xích móc vào chân móc ta vừa móc mũi móc đơn hai mũi kép đơn cùng chân một 2 bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn lên hai mũi móc xích sau đó ta sẽ viền tương tự cho các chân móc còn lại đến chân móc cuối cùng cũng móc vào chân móc ta vừa móc mũi móc đơn hai mũi kép đơn cùng chân sau đó bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở phần viền này nè móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len sau đó giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc và khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc ở mặt sau các bạn sẽ may cho mình một hạt nút vào hai cái hàng móc mũi móc đơn á và ta sẽ sử dụng các cái khoảng trống của hàng còn lại để mình cài vào điều chỉnh vừa với phần hân của bé nè và để phân biệt được phần thân trước và thân sau các bạn sẽ móc cho mình một họa tiết ngôi sao nhỏ trang trí cho phần thân trước của chân váy để mình có thể phân biệt được mặt trước và mặt sau ha thì lúc này bên trong của mẫu quần bỉm giả váy khi mặc vào nó sẽ như thế này ha thì mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu quần bỉm với cái họa tiết chân váy ở phía ngoài như thế này chúc các bạn thành công